Nhận định, phân tích, dự đoán tỷ số, biến động tỷ lệ kèo trận Thái Lan gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay, 16 tháng 1 năm 2023 trong khuôn khổ trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Trận chung kết lượt đi đã diễn ra rất kịch tính. Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc một cách tốt hơn và có bàn thắng dẫn trước của Tiến Linh. Và đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp hai hú vía ở trận chung kết lượt đi. Dòng vàng đã đánh mất thế trận và để cho Thái Lan ghi hai bàn thắng liên tiếp. Rất may đó là bàn thắng ở những phút cuối của Văn Thanh đã giúp Việt Nam có được trận hòa hai đều vất vả. Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cần phải có một chiến thắng hoặc là hòa có bàn thắng với tỷ số 3 đều thì sẽ giành được chức vô địch AFF Cup năm nay ở sân nhà của Thái Lan. Trong trường hợp kết quả là hòa hai đều ở tại Thái Lan diễn ra trong 90 phút thì hai đội sẽ được bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ. Tuy nhiên, luật bàn thắng sân khách sẽ không có hiệu lực ở thời gian hiệp phụ. Phát biểu trong cuộc họp báo ngay sau trận chung kết lượt đi, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Đây là một bất lợi. Chúng ta biết là với luật bàn thắng sân khách, Thái Lan có lợi, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi ở trên đất Thái Lan." Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Paul King cho biết: "Các học trò của chúng tôi đã thi đấu sông sáo và kết quả này là gần như hoàn hảo. Hiện giờ chúng tôi cần tập trung cho trận đấu tiếp theo và có những tính toán kỹ càng. Đội tuyển Thái Lan đến Việt Nam với mục tiêu là ghi được một bàn. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có được hai bàn. Đây là một kết quả tốt. Bàn thua cuối trận khiến mọi thứ trở nên bớt trọn vẹn. Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu tốt. Tuy nhiên Thái Lan đã dần tìm lại được thế trận. Chúng tôi tổ chức tốt lại hàng thủ của mình và đây là nguyên nhân khiến đội bóng không tạo ra được nhiều cơ hội ở nửa sau hiệp đấu đầu tiên. Ở hiệp 2, Thái Lan đã có bàn thắng và nó đã giúp toàn đội tự tin tấn công hơn. Chúng tôi đều phải nhận bàn thua ở những tình huống cố định và đây là điều mà chúng tôi cần phải làm ở trận đấu lượt về. Huấn luyện viên người Đức chia sẻ thêm. Về phía Thái Lan, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh cho dù không sở hữu lực lượng mạnh nhất ở giải đấu lần này. Therathon Buôn đã cho thấy được sự nguy hiểm với khả năng kiến tạo rất xuất sắc. Đây chính là ngòi nổ của Thái Lan mà các cầu thủ tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác và tìm ra cách để hóa giải ở trận lượt về. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan được xem là một trận chung kết trong mơ của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Hai đội vẫn đang thể hiện được những gì hay nhất cho người hâm mộ được thưởng thức. Xét trên mọi góc độ, cả hai đội tuyển đã cho thấy được tỷ lệ rất cân bằng và đội nào vô địch AFF Cup 2022 cũng thật là xứng đáng. Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ hôm nay trên sân Thammasat của Thái Lan. AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách, cho nên chắc chắn huấn luyện viên Mano Polking sẽ có những tính toán nhằm giúp đội nhà tiến gần hơn đến chức vô địch. Theo đó thì khả năng cao là Thái Lan sẽ đá chắc chắn nhằm đưa trận đấu khép lại với tỷ số là 0-0 hoặc cùng lắm là một đều. Đây là các tỷ số sẽ giúp voi chiến bước lên bục cao nhất tại AFF Cup năm nay. Theo những thống kê thì đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan trận nào khi đá tại Mỹ Đình kể từ lúc sân vận động này đi vào hoạt động từ năm 2002 nhưng đã có hai lần thắng đội bóng xứ trò vàng ở trận đất Thái. Về phong độ gần đây của hai đội Thái Lan bước vào AF Cup 2022 với những hoài nghi. Tuy nhiên thì càng thi đấu, họ lại chơi càng hay. Hành trình tiến vào trận chung kết của Thái Lan đã chứng minh điều đó. Cho dù đối mặt với những khó khăn, nhà đương kim vô địch vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp cao. Đó là tình cảnh bị Indonesia dẫn bàn trước, lại chơi thiếu người, nhưng Thái Lan vẫn xoay chuyển được cục diện để gỡ hòa một đều ở trận đấu vòng bảng. Đó là khi bị Malaysia đặt vào thế khó sau trận lượt đi thua với tỷ số 0-1 nhưng lợi thế sân nhà cùng với năng lực của một đội quân giỏi hơn, Thái Lan đã giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 3-0 để thắng Chung cuộc là 3-1. Ngay cả trận chung kết lượt đi với Việt Nam, Thái Lan cũng nhập cuộc khó khăn để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng hàng đầu đã giúp Thái Lan lấy lại thế trận, ngược dòng dẫn trước 2-1. Cho dù đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, đội quân của huấn luyện viên Paul vẫn có thể hài lòng với những gì đã thể hiện trong khi đó, sau hành trình vào chung kết tương đối suôn sẻ, Việt Nam cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ lớn nhất mang tên là Thái Lan. Thành tích giữ trắng lưới hơn 600 phút của Văn Lâm cuối cùng cũng bị đối thủ phá bỏ. Do vậy thì trong bối cảnh để đối thủ vươn lên dẫn ngược, việc có được tỷ số hòa ở sân nhà trước trận lượt về cũng là một kết quả không đến nỗi nào cho tuyển Việt Nam. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Kitty Pong Phutao Chua, Salalak Hybracon, Pansa Vibon, Suvanan Burerat, Krishada Kaman, Sarek Yoyen, Therathon Bulmathan, Peradon Chamrasame, Bodin Phala, Ekanit Panja và Adisak Raison. Đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Đặng Văn Lâm, Văn Hậu, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Tấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết và Tiến Linh. Về biến động tỷ lệ kèo bóng đá Thái Lan và Việt Nam Kèo handicap trận Thái Lan Việt Nam thuộc khuôn khổ chung kết lượt về AFF Cup 2022 lần đầu tiên lên sàn giao dịch châu Á là vào tối ngày 13 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái để Thái Lan chấp với tỷ lệ là âm 1 trên 2. Theo chủ nhà bỏ 0,96, chọn Việt Nam ăn 0,84. Cán cân thị trường trước giờ bóng lăn cho thấy được là xu hướng đang nghiêng về phía Việt Nam. Minh chứng thể hiện qua việc nhà cái đã điều chỉnh điểm ăn cửa chủ nhà theo hướng tăng. Ngược lại là xu hướng giảm điểm cửa Việt Nam với tỷ lệ là cộng 1 trên 2. Sau đó nhà cái đã phải đổi kèo handicap chính sang mức tỷ lệ là 1 trên 4, 0 để cân bằng thị trường. Nhiều nhà đầu tư đã chốt kèo sớm đặt niềm tin vào khả năng Việt Nam có được ít nhất là một kết quả hòa. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể thắng được Thái Lan ở một trận đấu chính thức. Tuy nhiên thì Thái Lan cũng không dễ dàng vượt qua những chiến binh sao vàng. Với 5 lần chạm trán Việt Nam gần đây tính ở mọi đấu trường, Thái Lan đã bị cầm hòa 4 lần. Và trận chung kết lượt đi vừa mới qua, Việt Nam và Thái Lan cũng đã hòa nhau hai đều trên sân Mỹ Đình. Với kết quả này thì Thái Lan chỉ cần hòa 0-0 hoặc là một đều ở trận lượt về sắp tới là đủ để bảo vệ thành công với chức vô địch Đông Nam Á nhờ vào luật bàn thắng sân khách. Trước một đối thủ được đánh giá là đồng cân đồng lạng, Thái Lan buộc phải thi đấu thận trọng, hướng tới kết quả an toàn cho dù được chơi sân nhà. Hai lần gần đây đón tiếp Việt Nam ở sân nhà, Thái Lan cũng không thể ghi bàn và hai trận đấu đó, đội khách đều giành chiến thắng theo kèo châu Á. Thêm thông tin để thấy rằng đội khách là kênh đầu tư sáng nước trước giờ bóng lăn trận đấu này. Về biến động tỷ lệ kèo tài xỉu, Thái Lan có được lợi thế lớn ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 bởi vì ở trận lượt đi đã cầm hòa được Việt Nam. Cho nên họ chỉ cần hòa 0-0 hoặc là một đều ở trận lượt về là đủ để vô địch. Và đó là lý do tại sao nhà cái chỉ để kèo tài xỉu trận Thái Lan Việt Nam sắp tới ở mức là hai hòa. Tuy nhiên thì thông tin đáng quan tâm đó là cán cân thị trường trước giờ bóng lăn đang có xu hướng nghiêng về phía cửa tài. Điểm ăn lựa chọn tài 2 biến động giảm. Ngược lại là xu hướng tăng điểm cờ xỉu. Kèo tài xỉu chính hai hòa và kèo tài xỉu phụ 2 1 trên 4 có thể đổi chỗ cho nhau bất cứ lúc nào. Thông tin cho thấy khả năng nổ tài trong 90 phút sắp tới được đánh giá cao ở sàn giao dịch. Tài sáng nước bởi vì đội cửa giới Việt Nam buộc phải chơi tấn công ở sân khách để hướng về chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới có thể giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Ở thế cờ trên lại có lợi thế sân nhà. Thái Lan tất nhiên càng ngỡ hẹn vào khả năng ghi được nhiều bàn thắng trong 90 phút sắp tới ở sân nhà. Trận lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 13 tháng 1 vừa qua. Kèo tài xỉu trước giờ bóng lăn chỉ dao động là với tỷ lệ 1 3 trên 4 cho đến 2 hòa. Nhưng kết thúc 90 phút trên sân Mỹ Đình đã có tới 4 pha lập công. Thêm thông tin để thấy được khả năng nổ tài trong 90 phút thi đấu tối nay xứng đáng nhận được sự tin tưởng. Nhận định về kèo phạt góc Các pha phạt góc sẽ đến khi mà Việt Nam chọn lối chơi tấn công và cũng vì trong tay ông Park có Tiến Linh cho nên các chiến binh sao vàng sẽ tích cực kiếm được phạt góc. Nhận định về kèo thẻ Với những trận mang tính chất căng thẳng như thế này, tuyển Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ có những pha vào bóng quyết liệt và mưa thẻ vàng khả năng sẽ xuất hiện. Nhận định về kèo hiệp 1 dưới phân tích đánh giá khả năng cao sẽ không có cách biệt tỷ số được tạo ra ở nửa đầu của trận đấu bởi vì tuyển Thái Lan sẽ chơi đầy cẩn trọng và tuyển Việt Nam cũng không hề muốn bị thủng lưới sớm